mua cho con heo đất mẹ mua cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngâm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo trên tay em nắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày em bé trên tay âu ơ Em không thể mua kem, em không thể mua bánh Em đây dành cho heo, em đi xì heo đắt 200 mỗi ngày mua cho con heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cơm heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đây dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngâm Y o y o Làm sao cho heo mau lớn Làm sao cho heo mau lớn Y o y o Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất Y o y o Ngày hôm nay em vui lắm Cầm heo trên tay em ngắm Y o y o Làm sao cho heo mau làm sao cho heo mau lớn y o y o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày tâm mỗi ngày Mẹ mua cho con heo đất Mẹ mua cho con heo đất cho heo mau lớn y o y o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cầm em bé trên tay âu oh, em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đang dành cho heo em lì xì heo đắt hai trăm mỗi ngày heo đất i o i o ngày hôm nay em vui lắm cầm heo trên tay em ngắm i o i o làm sao cho heo mau lớn làm sao cho heo mau lớn i o i o heo không đòi ăn cơm heo không đòi ăn cám heo chỉ cần em bé trên tay ồ oh, ơ oh. em không thèm mua kem em không thèm mua bánh em đây dành cho heo em lì xì heo đất hai trăm mỗi cho hiêu Em lì xì hao đắt 200 mỗi ngày